làm ăn cái gì người ta đang biểu diễn văn nghệ có thấy không ô anh hay anh mới vừa đâu vào đây à à ở trong nam gia phải không nhìn mặt quen thế ô thanh bạch ô anh thanh bạch cho em xin vài đồng mời quý vị đến với tiết mục công nghệ làm giàu với quang tèo và hoài linh khi em sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo qua bao nhiêu năm không đổi thay nên nên vẫn còn nghèo gom cỏ trái từ sáng giờ không có một bóng ma nào thì ngày hôm nay chắc thất thu rồi ui ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ai ôi ai ôi ôi rồi ôi gãy chân rồi ai mọi người nhìn cái gì đấy đây người ta ngã đau như thế mà lại còn nhìn Này nói cho mọi người biết nhá Lần sau người ta ngã đau như thế Phải lao lên bế người ta dậy ngay Hoặc không thì cho xin một chàng vỗ tay cũng được <laughs> Lại thế Nghe Xin vỗ, vỗ tay, tay thì nói thẳng mẹ nó xin vỗ dạ. tay đi Còn trách người này hờn người kia Bác ơi giúp đỡ em đi bác ơi Em bây giờ không còn đi được nữa rồi bác ơi Bác ơi giúp đỡ em đi bác ơi Sao bác nỡ vô tình đến thế hả bác Thế nào ra gặp ngay của nợ này Nhìn cái gì Không có tiền đâu mà nhìn Cái con lê cà vát thế mà không có tiền à Không có thì thôi Xin làm gì cho nó mỏi mồm Thôi đâu Làm điếu đi Ba số à Ba số cho mấy số thích bốn số à ừ. tôi không hút thuốc hút thuốc là có hại cho sức khỏe đấy gớm mẹ sĩ vừa vừa thôi nhìn hàng răng vàng chóe thế kia mà bảo không hút thuốc à ta mời thì cứ hút đi còn sĩ này hút đi này từ nãy tôi đã cười lần nào đâu mà biết răng tôi vàng cười nào hút thuốc giống nhau thì cần chói gì phải chờ cười cứ hé răng ra là biết có hút hay không rồi trông thế này mà mắt tinh như cú vỏ ấy nhỉ không <laughs> khổ em mà làm ăn mày mà không mắt không tinh ấy thì chỉ có mà chết đói mà alo ừ mày đấy à ừ cứ đến đây ngồi đi hôm qua ta làm được được phết đấy ừ chỗ đấy hôm nay tao không ngồi tao ngồi chỗ khác rồi thế nhá ừ xong rồi chiều ờ, đi lai ra vài vài, vài chai nhá sóng nó yếu quá mẹ không nghe gì ừ ngồi đi tin chưa mày cái điện thoại sóng yếu kinh thế chứ. gì đấy ạ à? à không anh sợ chú ném vào đầu mọi người đây à, cũng đang tính ném đi đấy trông như dở hơi mà chơi toàn đồ xịn ồ cái này là thường đấy bác ạ à. nay tại vì ngồi cái chỗ em nghĩ là doanh thu không bao nhiêu nên em mang nó đi ấy điện thoại tàu cái gì xin lỗi bác đây không chơi hàng hiệu thì thôi nhá chơi hàng hiệu là phải chơi hàng xịn không ừ. chơi hàng rộm đấy này, này đây cái chân này cũng xịn đấy nhá bố mẹ sinh ra thế nào nó bằng y thế đấy ăn bao nhiêu ừ. cũng không đắp vào được nhá hôm nay là là chú gặp may đấy thế à? không hiểu một đại gia nào đi qua này thoáng thế cho cả thuốc ba số lại cả điện thoại đấy. <laughs> đại gia nào mà cho Hả? xin lỗi bác đi không phải đại gia nào cũng rộng rãi đâu nhá gớm nếu rộng rãi thì chả thành đại gia đây tự mua đây mà đây anh hỏi thật chú nhá thế chú đứng ở đây làm gì ăn mày ăn mày ôi chú ơi chú mà làm nghề ăn mày mà được như thế này thì đến bố anh cũng muốn làm nghề ăn mày nhiều người thấy tôi làm ăn mày thế này cũng thích làm ăn mày lắm nhưng mà ăn mày không phải ai cũng làm được đâu ừ. gớm ăn mày không phải học mà ra được đâu nó phải có năng khiếu bẩm sinh đấy ạ ừ. không phải bình thường đâu này thế chú dùng toàn đồ xịn như thế này anh hỏi thật thế chú làm ăn mày thì mỗi tháng eh, thu nhập được bao nhiêu thế anh bây giờ thu nhập anh bao nhiêu anh làm nghề gì đây thấy cầm lê cả à. bác là chắc ông làm to đấy nhỉ à, thế chú nhìn anh chú thấy thế nào đẹp đấy <coughs> đẹp không sang trọng ờ đẹp à làm nghề gì đây ờ, mặt tiền tuy rất ra gì nhưng mà bên trong nội thất cực kỳ dở hơi à à, anh nói thật sự với chú nhé, có bộ quần áo này anh sĩ diện thế thôi nhưng mà đói lắm thế làm nghề gì hả anh làm cái nghề mà anh nói ra anh ngượng mồm lắm mặc dù cái nghề của chú là ăn mày nói ra ngượng mồm nhưng cũng có tiền còn anh ngượng mồm mà còn không có tiền chứ không tôi hãnh diện khi tôi nói tôi ăn mày chỉ có những người mà tôi xin người ta không biết tôi hoàn cảnh ra sao thôi còn đối với bạn bè tôi vẫn bảo tôi ăn mày nhá ăn mày trong hãnh diện nhá ừ đấy nhưng mà chú có tiền hãnh diện chứ còn anh đâu có tiền mà hãnh diện làm nghề gì mà không có tiền chú có biết cái nghề bóp, bóp, nhũ hoa lấy tiền không bóp nhũ hoa lấy tiền thẩm mỹ viện à ừ. bây giờ có khối bà đi nâng cái đấy đấy à, không phải thẩm mỹ viện làm gì nghề gọi là nghề bóp ti lấy tiền ti là ti bò ấy vắt sữa bò à hóa ra là công nhân ở ba vì xuống à ờ Ôi giời ấm khổ rồi vắt sữa bò thì nói mẹ nó vắt sữa bò còn bóp nhũ hoa lấy tiền Nói thế cho nó nghệ thuật Nghệ thuật mẹ gì cái nghề nào của mình chả tốt đẹp Mình đi làm công nhân tốt đấy Làm không đủ ăn Đã thế còn rất mang tiếng Chú biết anh tên là Quang Tèo Về quê Ba Vì ấy, toàn gọi là Quang Tèo Mấy cô cô ấy nhiệt tình cô ấy bảo Anh Quang Tèo ơi anh đéo em đi đèo mà thành đéo đấy rồi có cô thì buổi trưa đi ăn thì cô ấy mời rất nhiệt tình anh quạt teo ơi hãng này là hãng em còn hãng bên này là hãng mẹ em anh thích sơi hãng nào anh cứ vào đi cái này mà nó đưa tới tay ba vì thì bác hơi căng đấy <laughs> không thì quê anh ở ba vì mà à thế à ờ anh anh tính thấy cái nghề của chú anh thấy cũng hấp dẫn đấy không không hấp dẫn gì đâu à? làm cực khổ lắm bác ơi khổ cái gì khổ lắm ngày chỉ uh, ờ, chòm chèm triệu bạc thôi mà tháng chỉ có 30 triệu thôi Úi dồi. Ừ. chú ơi thế này có khi chú phải giúp anh nhỉ giúp gì hả à, giúp, giúp giúp anh ờ, có khi anh cũng tranh thủ làm cái nghề ăn mày ấy không nó bảo ăn mày là phải có khiếu chứ đâu có được ai giúp ai được cái mặt bác phải dày này ừ. hiểu không đấy rồi bác ngồi bác phải biết năng nỉ người ta làm sao để người ta móc tiền trong túi ra bác người ta bỏ vào cái nón của bác thế là ừ. bác mới thành công chứ còn ai học được đâu ừ. kể cả nghệ sĩ thế hát hay như thế mà vẫn không làm được ăn mày đấy <laughs> à thế à? à thế có nghĩa là ăn mày có phải hát không vẫn hát chứ hát à, à hát mà phải vật vã nữa cơ ôi trời hát cái nghề của anh rồi biết không ôi giời này xin lỗi anh mà hát nhé kể cả các loại ngôi sao ca nhạc từ nam ra bắc đều phải mất điện hoàn toàn luôn bởi vì anh hát được tất cả các thể loại luôn thật không tuồng treo cải lương quan họ không tin thử đi thử đi nếu được tôi hướng dẫn ờ anh thử nhá anh thử anh đổ thiếu. thử cho chú nghe một câu vọng cổ rồi nhá. thử xem à chú ơi thế người ta bảo là nghệ sĩ trước khi hát phải cúi đầu chào để xin một chàng vỗ tay nhỉ à. Đó bài này bài rất đau khổ đấy hát đi đau khổ thì vật vã mà ờ bài đau khổ lắm lắm em... chuyện cầu rất cao đấy em ơi ai bảo em cởi đồ ra sông em tắm để đàn cá rô nó thi nhau rỉa hết lông à, à, mày ơi sao, sao đấy sao đấy ôi nghe xong câu vọng cổ mặt xanh anh vàng toát hết cả mồ hôi bác ừ. xuống xe mà bác lựa cái cái lông mà toàn dấu huyền đấy. Ờ. mọi người buồn cười nhỉ người phụ nữ đẹp là cái gì là cổ cao ba ngấn mà lông mày nét ngang bây giờ tôi hỏi chú có người phụ nữ nào không có lông mày thì có gọi là đẹp không thì cũng đúng nhưng mà làm hồi hộp chứ ai có bảo anh hát sai đâu ờ, bài đau khổ như thế thôi mọi thôi, thôi thôi bây giờ này này à? xuống vọng cổ như thế đấy không thương đau ừ. thì không ai cho tiền ừ. mình phải làm như thế nào mà nó buồn bã vật vã thì người ta mới cho mình tiền chứ buồn bã thì bây giờ đi ăn mày chứ không phải đi biểu diễn đâu à, mà à, anh hát trèo nhá hát gì một làn điệu có trèo cổ luôn thương em thương thân tỏ vò bạn nuôi họ nhện chẳng tơ buồn lưới suốt ngày đêm ý đêm ngày thải nhiều mai ngày nó lớn thời nó quên nhau thì đi thôi thôi thôi thôi thôi thôi dừng đi dừng đi dừng dừng dừng dừng tèo teo teo teo không tèo không tèo gì cả đi ăn mày thì phải làm sao nó xúc tích ngắn gọn ông cứ ừ, ừ, ừ với tèo tèo nó đi mẹ nó luôn rồi ai mà cho ngắn gọn xúc tích phải níu chân người ta ở lại à ờ ngắn gọn xúc tích phải níu chân người ta lại níu chân người ta lại ừ. thế thì có câu quan họ ai <laughs> người ơi người ở đừng về người ơi này, này, này, này, này. vật <sighs> ngửa ra chết ngay bây giờ tôi hỏi anh anh đi ăn mày anh còn không anh còn phải tìm từng đồng rồi anh còn rủ người ta ở lại anh nuôi người ta à? à, nó về cho tiền xong rồi cho nó về mẹ đi còn bảo người ta ở đừng về điên đây này vật vã là phải thế này này Ôi, con lạy ông đi qua con lạy bà dạ vâng ạ vâng, vâng, con cảm ơn ạ vâng ạ dạ, ơi, gia đình con khổ lắm ạ vâng ạ dạ cảm ơn ạ đấy thế phải nhịp nhanh như thế thì mới khám mau khá chứ có làm được không Ờ... Thôi Chú chú chú xem thế nào nếu nếu nếu thế chú dẫn Có anh... năng khiếu nhưng vẫn kém phần kinh nghiệm Ừ Thế bây giờ tôi để tôi ờ, chỉ sang ờ, cái học viện ăn mày Ừ Ô có học viện à? Rồi, tôi Ôi. từ đấy mà ra đấy Ờ thế à? Thế chú à, làm ơn chú giúp anh cái nhá Rồi tôi đưa sang thầy tôi Thế nhưng mà mỗi một khóa học ấy thì hết khoảng bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu đối với chúng tôi thì không bao nhiêu à thế à thế thì à, một khóa thế. là chỉ có 5 ngày thôi ờ, à, 5 ngày thì uh, tiền học lẽ là 10 <laughs> triệu thế đó chẳng ngất luôn à nghe 10 triệu ngất luôn ôi trời ơi con lê ca vác nghe 10 triệu ngất luôn ôi chú ơi thế này nghe ba bốn chục triệu bình thường <laughs> thế này thì anh làm đến 10 năm anh cũng không tiết kiệm được để anh học một khóa chú ạ chú chú chú thế xem có chỗ nào bỏ, bỏ tư tưởng ấy đi có, có cái chỗ nào rẻ hơn chú chú chú giúp anh một tí không không còn chỗ nào rẻ hơn đâu chú ơi trông anh ăn mặc thế này thôi nhưng mà thật sự chú ơi chú thương anh hoàn cảnh nhà anh cũng khổ lắm chú ơi anh cắn rơm cắn cỏ anh lại chú chú có biết không nhà anh thì mẹ thì mẹ già vợ đau ốm còn con thì nhỏ nheo nhóc cơm không đủ ăn mà quần áo không đủ mặc ừ, vất vả lắm nhà thì vách nát mỗi lần mưa xuống thì gà không như là vịt bơi sư phụ ơi con lạy sư phụ Hả? Từ nãy đến giờ sư phụ cải trang mà con không nhìn ra À, à, ai là sư phụ? Dạ đây Ngài đây Ngài đây à? Vâng à, Thế là sao này là sư phụ? Thế là à, không, không, giỏi đây Không, à, anh là ờ, công nhân viên chức ấy mà Công nhân viên chức mà Mà công nhân viên chức thì ai mà chả than thế Ôi em ngưỡng mộ quá anh ơi Hả? nếu mà công nhân viên chức mà than thở như thế thì ăn mày còn phải gọi là cụ tổ <laughs> thế à vâng thế à anh ơi em ờ, vẫn còn kém trong nghề lắm ừ. thôi mà anh nhận em làm đệ tử được không <laughs> em giả anh 40 triệu thật à vâng Tôi anh chỉ lấy 20 triệu thôi Rồi thế đưa em về nhà em làm lễ bái sư nhá Thì, thì, thì, thì luôn luôn à Ôi trời ơi, đã không mất tiền rồi, rồi, rồi Hôm nay gặp được 20 triệu à <laughs> nhưng mà từ từ trước khi đi về nhà anh chào mọi người cái đã vâng. ừ. chào Ê, đi về nhà ôi giời ơi